À, xin mến chào quý vị và các bạn. Thì à, chiều ngày hôm nay em đang có đứng tại à, ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái à, miếng đất có nhà nha. Có một căn nhà cấp 4. Cái miếng đất này à, có diện tích là 2.230 m2 và có 300 m thổ cư nha quý vị đây là cái à, miếng đất chúng ta nằm trên mặt tiền cái à, đường nhựa đây mặt tiền đường nhựa này thì à, khoảng 7 8 mét nha quý vị đây là khu vực sát với lại gần công ty cao su Phước Hòa thuộc ấp 2A xã Phước Hòa à, đây là cái miếng đất của chúng ta nằm bên tay phải của em đây thì trước mặt của chúng ta là chúng ta đi thẳng ra phía trước thì sẽ ra rẽ phải và chúng ta sẽ ra đường là đường DT741 nha thì khoảng tầm 300-400 mét thôi còn chúng ta rẽ trái thì sẽ ra ngã tư Bến Trám cũng ra chợ đường DT741 thì khoảng tầm hơn một cây số nha quý vị hơn một cây số thì à, cái miếng đất của chúng ta nó nằm trên mặt tiền đường nhựa này là khoảng tầm 60 mét nha 60 mét mặt tiền đường nhựa đây khu vực này thì à, rất đông dân cư nha cái góc này thì nó hơi ít nhưng mà chúng ta đi qua bên phải khoảng 100 mét thì sẽ gặp rất nhiều nhà dân luôn thì à, có một mình em quay nên nó cũng hơi bị rung lắc mong à, quý vị và các bạn xem cũng thông cảm thì cái phần sổ sách giấy tờ của cái miếng đất này em sẽ để ở cái à, phần cuối video cho quý vị và các bạn tiện theo dõi ha bây giờ mời quý vị và các bạn đi vào bên trong để chúng ta xem cái à, miếng đất này Đó, đây thì à, đây là cái cái căn nhà của chúng ta nha hiện nay thì chủ đất chủ nhà không có ở nên nó trống không vậy á ờ, cái ờ, mé phía trước á, miếng đất chúng ta phía trước mặt chúng ta đây á, là cái cái cái, cái mương suối nha cái mương nước và bị trừ ờ, cái hành lang là 573 mét là trừ hành lang suối rồi xung quanh ở đây thì có cắm cắm các cái cọc đất hết rồi nha quý vị cắm hết rồi thì cái một chiều của miếng đất thì khoảng tầm 5 60 mét và một đầu thì khoảng 30 à, mét hơn 30 mét nha tổng diện tích là 2.230 mét vuông thì à, báo cho quý vị giá của cái miếng đất này chủ đất đưa ra là 3 tỷ nha 3 tỷ ừ. thì à, cái vị trí của cái miếng đất này thì cách trung tâm xã thì khoảng tầm gần hai cây số cách đường DT741 thì khoảng tầm 3-400 mét và vị trí từ đây mà chúng ta đi thành phố mới Bình Dương thì khoảng tầm 20 30 cây nha và cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm hơn 50 cây số khoảng 55 cây sổ sách về giấy tờ của miếng đất là đầy đủ nha miếng đất thì à, khá là bằng thì à, nó chỉ có một cái mặt bên kia là giáp suối thôi giáp cái mương nước rồi ờ, quý vị nào có nhu cầu thì liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108. Đó. Thì ờ, cũng nhân cái video này cũng ờ, mong quý vị nào mà chúng ta có nhu cầu bán đất thì có thể liên hệ em, em sẽ hỗ trợ quay bán đất cho quý vị. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại vào video tiếp theo.